Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi ờ, à, Hiện tại ạc Nam Động này còn 10 trận cuối cùng Khải ờ, Trưa nay Khải còn là sớm đánh luôn em ơi Hôm qua thua hai trận nữa rồi em ơi Càng ngày càng thua nhiều quá Còn 10 trận cuối biết sao đây Cố gắng thôi em ơi Cơ hội top 1, top 2 là Có vẻ như chỉ còn khoảng vài 5, 7, 5, 60% thôi em ơi 10 trận cuối này mà win hết thì được Rồi thua thêm vài trận nữa thì có thể nghi cơ là top 2, top 3 này mà hôm qua gặp thua thiếu lâm nhiều quá gặp thiếu lâm lại con lưng nhiều quá này đẩy thêm vòng thủ này mà không mặc khăn hỏi luôn Lolo đang phá boss nữa à ờ ok anh khải anh khải ra sẽ bài màu á anh đứng anh màu luôn cho em rồi anh đang liên đấu đang liên đấu để cho vũ đợt vũ đợt ok ok ok ok ok ba lanh đúng không cái gì bám màu bám màu nha ok từ từ liên đấu liên đấu ngay phải nữa phải nữa từ từ đang liên đấu được rồi đó chung chín đồ sai chung có được không ai ăn ai ăn mọi người chuẩn bị anh anh vũ cho một hạt ra cháy nằm im còn à, ờ vũ canh bấm màu ở đây cái phím lâm đao mà đổi con màu lóc ngọn lát ha thứ lâm này đánh tốt anh em thứ lâm này đánh thắng tốt lâm này chả cái gì đâu mà sợ nhưng mà nó chơi cái bài đó ạ À, ờ, nhắc hồi nhắc thế đi ơi, nhắc hồi nhắc thế đi ơi, nhắc hồi nhắc thế đi ơi. Thấy nó này, nhớ quên những thấy quýnh anh ngạ. Ờ, đã hay đánh mày rồi. Chơi bài loạn đây, ờ, bài loạn nó được phát ra. Bây giờ thì nhỏ một bài loạn bãi săn sông trên vai đời anh hùng ta đi mang dáng lòng chân thế giới cháy rồi cháy thì chẳng rồi em thở 13 là cháy Phương Hoàng Kim nó là bà Phương Mình luôn nè Ừ Ừ Đúng rồi đúng rồi đúng rồi mấy quân võ lâm thì thì thì tên bà không nhặt được bố bây giờ chúng ta sau khi nhảy ra thôi nó bố phép chết đường má với lắp lắp vô vị thế rồi anh em trở về thì đủ thôi gì đó Điều phong cấp năm quái hàng long Cùng tư trung tiêu sao thần không Lục bất kim năm ba muôn nơi đoạn sự nội công Đợi đợi đợi đợi bây giờ anh Thủ ơi Bây giờ anh Thủ Bây giờ bây giờ bây giờ Về đại lý Tô Châu Lạng Sương Phát lên màu anh chủ lâu Cùng qua sáng nam trong lúc và màu Để báo màu rồi, thở cho anh cho đứng lại đi anh cho chết nằm yên để để đặt chết chết nằm yên nhà cô yên đâu ở nhà đâu mà ở

dương con này có dưa, dạ con này có dương má gần cháy cái nó bồi nó lọt bãi liền gió đấy quán nào còn quán nào uống lần hai bình của mẹ nó đang cứ lóc một đó đi cho nó khỏi thả nữa đã gì chưa nó nó lụa rồi sống còn chứng minh sông đào hoa lâm có bát mạch thần thông thì ai sẽ là minh chúa sông như cỏ đắng thay thành đường hoành sông như đường môn thiên liên tư sáng thiên nhân hay đa lý quang tình thành cổ động sao hay hoa tiên thủy đào Phong đang áp hình khoe Facebook kìa Mày cứ phi tốc đại lực cặp cẳng gì nó có hỏa cái đầu à biết rồi biết rồi họ biết rồi ai có lệnh bài không dạ, mà đau nó thôi rồi đi về thôi Gì nữa đâu Đi nhà ơi Đi nhà ơi Ơi Lắp lắp một giấy này tí tí tụi nó về hết cái mình sợ hai con chiếm cái đường Điền mày thả đây rồi mọi nó cướp bây giờ Ủa. Nó về đâu <coughs>

à, giờ mượn bà kiếm cắn em thấy rồi không kết thúc được thiếu lâm này là lâm là nhiều máu cơ vang hội linh vũ đại chiến thơ thành đại lý cương dương lỡ chưa người ơi giờ này em ở từ phong lăng ta tìm được người thương vui đâu xứng lòng câu hồi phi về gian tơ nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu dạ gì sao mà chưa chưa chưa lành lắm chiều lắm <coughs> đủ má ra vườn má hận mẫu thánh nha thánh đam anh em độc tướng thua chứ, má thiếu lầm anh <laughs> khổ vãi lộc <laughs> năm năm triệu thánh thánh thiếu lầm Đâu, thiếu lầm cầu đam gờ quá đối phương bị đánh trúng 262k mình bị đánh trúng 185k mình ăn thiếu lầm hơn 90k đam nè quá ok hay quá má quên lên hết 10 phút luôn anh lành <laughs> thiếu lầm dính 262k đam năm độc này dính cái 185k anh Anh quá Thiếu Lâm bình thường em ơi Thiếu Lâm có hai món hồng kim Đúng rồi Rương đồ phố hồng kim À, à, à. Ủa Mỹ đen quýnh ở đâu vậy Đánh dạ, ở trong bang đây Ủa có khu vực bang à? ờ, nào mà Ủa, như sao anh và ba kêu đánh khu vực bang? thả trong khu vực bang kìa ở khu vực ban để con kiểm tra coi xem là để mình kiểm tra coi Sao mình chưa có ta Đấm cập nhập khu vực ban á Hay quá, trong rồi anh em ơi Tiếp tục trận sau anh em ơi, anh em thấy hay cho một like Rồi ok trận sau tương dương đã khiến bao anh hùng lộng trận gặp được em giữa núi thành thành sơn nguyện thề đối uyên ương mãi mãi không rời xa nào ngờ đâu chiến tranh chia lìa tình ta dù mừng giang tân với đây đôi đường mũi dặm rồi má vạn sự từ di can mi nữa kìa má toàn cao thủ không gặp hai người đó thua này mà cho sương phiêu bạt giang hồ khi thế nhân chưa bình yên lửa binh còn cấp chốn vì giang sơn chi trái ta cường đẹp trai ok đường môn đánh được đánh tốt luôn đánh tốt ông này luôn dư chung nguy cùng hoa chúng ta bao giấc mơ bài năm gơ vậy gơ vậy con trai gơ vậy con trai cho mình buồn gơ vậy con trai gơ vậy con trai thấy chết chưa thấy cảnh chưa một cục là thấy cảnh này một cục là thấy cảnh này vô bùa này đam này sống đi rút độc không muốn chết này chưa kịp đánh <laughs> ok tiếp tục trận sâu anh em ơi gặp đường môn mà đánh nhanh này <laughs> đây. cường đẹp chơi đường môn đường môn này cắm trăm ba mấy trăm ba chín trăm bốn mươi ôi đồ bằng giá ông bang à cứ nhìn tưởng là full set ông bang nè phải bằng hai xét hiệp nhẫn hiệp cốt mới ghê vậy nhưng là có xếp ông bang ông quên thay đồ thì phải ông ông đường môn này quên thay đồ rồi em ơi bằng hai hiệp cốt này vãi liền <laughs> nó quên thay đồ ấy đánh đánh mắng này mình vẫn nhồi máu nè nhồi hai máu cười nha sướng không cho không cho không dám chủ quan này không mang đầu luôn mà hai hiệp cốt sở tự nhiên cái bang thôn chính này cái bang này chỉ gặp à, nga thua nga mi này mà cái bang này chỉ thôn em mây cái là những cái đầu anh chưa có vũ khí những cái đầu chưa có vũ khí này chưa ra cái vũ khí là lệnh à, đánh cái thôn em mây này đồ đẹp gơ bà món khăn băng 4 giờ lên 800 nữa ba ba mươi bốn tháng chăng nữa lên top top ba ba tư đây ba mươi bảy ba mươi bảy mà mình còn mấy trận à, hiện tại trưa nay còn hai trận ba bảy ok chỗ này quýnh à, sẽ cố gắng lên Bàn 15 tôi đánh tiếp Quyến lên hàng 2 Đào thiếu lâm cạnh mi nữa đây Đầu tuần hàng khủng không Thiếu lâm này gặp qua chém mình hai đào chết luôn đó nè khỏi, khỏi kịp thở luôn Không kịp làm gì luôn Thiếu lâm là đạt xấu rồi nè Đạt xấu luôn Càng khôn càng khôn nón 3 cấp và đao 3 cấp đặng luôn quá kinh hồn đặng 126 thiếu lầm luôn trời thêm cái bạn nào nữa chứ chém ai chịu nói metro 12 à. 7 đằng cuối Đây, dấu trận thứ ba này em ơi à, Ngại gặp Thiếu Lâm viết thôi nè em ơi Còn Thiếu Lâm thường thường đánh được hết nè mà, Anh em thấy chồng rồi không? Anh đánh 80 mấy k anh em thấy chưa? <coughs> gặp Thiếu Lâm thường thường là đánh được hết Ok, anh em ơi thường nè mà, may quá Cho người mây này hai đao cho nó bốc hơi luôn cho rồi một bùa một bùa không nhấc tay nổi cái đao này tóc chậm tóc chậm quá cầm đao này công nhận đam khỏe nhưng mà tóc chậm quá nè mày ok win nha anh em rồi lên top 3 rồi đấy top 3 rồi top 3 rồi đã nhảy lên top 3 rồi nha năm ơi tháng 35 trận top 3 rồi còn 36 trận chứ còn một trận à, giờ là lấy rồi chuyện ngày xưa từng cánh hoa rơi xuống đã cho anh hôm nay vốn không bình yên đi bên nhau trong tay lấp đầy yêu thương để nhân gian rồi không còn cay đắng đây này mày đấy mình mười lần tập à, một thẳng một trận nữa một trận mình mới lần tập ba mới ba mươi bốn ba là à thứ ba là thứ ba là chuẩn bị phút 45 cập nhật 43 tí này cho anh em xem nha đây anh em ơi rồi thắng trận nó lên hàng 3 rồi nè anh em còn 7 trận nữa thì đỡ khải tính tiếp đó hàng 3 cho anh em xem sơ qua tốt đại tại nằm top 1 đó là hai một cuốn tháng 39 thua 9 hết 48 trận hàng 2 hay là op 3 tháng 3 17 thua 11 cá băng bổng hồng kim môn phái tháng 3 là mình năm đọc cuốn đó. còn 7 trận tháng 4 là là bóng lương năm đọc thua 14 tháng 34 tháng năm đó là canh mi thứ năm đau thứ năm đau này chạy qua chứ mình hai đau chết nhanh quá đặt móc một hai sáu rồi chém rất là nhanh Thằng xấu là thiếu lâm luôn Thế anh Thua 19 Thằng 7 Thằng 7 là HN tuyệt Mộng thu 6 Nghe My Thằng 10 đó cũng cơ hội lên tốt mười đó cũng hai một cuốn luôn nè Tân Ngô Rê Nghe My 28 thua 17 Valentin 28 thua 19 Nghe My Kiếm còn số cao thủ này chưa đi nè Đại tỷ bất bại Lâm Mận Nhi ngầm My Rồi nói chung thì uh, lần này thì vừa lên top mà em ơi Giờ Khải bằng công việc á Cái gì Khải uh, còn 7 trận thì tối đánh tiếp nha nè anh em xem video ờ, vừa rồi thống tống liên đấu cũng như là vừa vài vài trận liên đấu vừa rồi đừng quên để lại cho Khả một like chia sẻ ủng hộ cho nha em ơi cảm ơn em đã theo dõi video ký series liên đấu này và đừng quên cho Khả một đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để trực tiếp theo dõi những buổi trực tiếp livestream từ kênh youtube Di Khải Gaming vào lúc 7 giờ 15 phút hàng ngày nha mọi người. Cảm ơn em rất nhiều nha. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye.